nói đến giàu có là ngay lập tức có thể khiến mọi người nghĩ tới tiền bạc. Nhưng có phải chỉ cần có tiền là sẽ giàu có hay không? Hãy cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay. Thực ra chúng ta đã rất giàu có rồi. Thời trẻ tôi cũng từng cảm thấy rất nghèo khổ vì tôi không thể mua được những thứ mình muốn. Tôi muốn mua một chiếc xe máy, máy nghe nhạc Walkman, cần câu cá, nhưng không có tiền. Tôi cứ thường xuyên buồn phiền trước những mong muốn của mình. Mãi sau này tôi mới thấy những người không có những thứ trên mà vẫn rất vui vẻ. Lúc này tôi mới hiểu ra mình không hạnh phúc là do ham muốn của chính mình. Nếu cứ nhất quyết mua những thứ mình không đủ tiền thì đương nhiên sẽ cảm thấy nghèo khổ. Ngược lại, nếu nhìn vào những thứ mình đang có như cơm ăn áo mặc, tình anh chị em ruột thịt, thân thể khỏe mạnh vậy thì sẽ cảm thấy bản thân rất giàu có. Có một câu chuyện kể rằng có một người nghèo cảm thấy mình không có một xu dính túi nên anh ta rất ghen tị với những người giàu có. Có một người đàn ông giàu có biết được những suy nghĩ này của anh ta vì vậy đã đến gặp anh ta và nói Tôi muốn mua một cái chân của anh với giá 100 triệu Anh có đồng ý không? Anh ta nói không đồng ý Người đàn ông giàu có lại nói Tôi muốn mua một bàn tay của anh với giá 500 triệu, anh có đồng ý không? Anh ta vẫn không đồng ý. Lúc này người đàn ông giàu có mới nói, toàn thân anh cộng lại cũng hơn một tỷ, tại sao anh lại nói mình không có xu nào? Biết đủ thì nhu cầu tự nhiên sẽ ít, nhu cầu ít rồi thì tự nhiên sẽ thấy hạnh phúc. Bạn đến bệnh viện nhìn thấy bao nhiêu người hàng ngày phải đối diện với sống chết, bị bệnh tật hành hạ có người thì tay chân tàn tật Có người không có con Có người con sinh ra không được kiện toàn Vậy cũng đủ thấy chúng ta đã rất hạnh phúc rồi Có một em học sinh nói với tôi rằng Con của chị gái của em vừa sinh ra đã bị tổn thương não Lo sợ tương lai sẽ bị ảnh hưởng đến trí thông minh Cả gia đình vì vậy mà rất buồn giàu Tôi có thể hiểu được nỗi bất an này nhưng tôi cũng đã nghe một bà mẹ có con chậm phát triển nói thế này tôi rất hạnh phúc khi nghe con gọi tôi là mẹ. Tâm tình chẳng những giống như chúng số, mà quả thực là đã thắng được cả thế giới này. Có người lại rất vui mừng vì đã sinh được con. Tôi từng nghe một người phụ nữ kể về quá trình mang thai đầy gian khổ, mắt ngấn lệ nói. Tôi chờ đợi cả 10 năm mới sinh được một cặp con trai song sinh. Cuối cùng tôi cũng được làm mẹ. Tôi thực sự rất xúc động quan tâm đến những thứ mình đang có. Có người cho rằng bố mẹ nói dài dòng. Gần đây, trong bệnh viện có một ông cụ bị trúng gió và không nói được đã nhiều năm. Cuối cùng nhờ bác sĩ trị liệu và người nhà hướng dẫn từng chữ một nên đã có thể nói trở lại. Người nhà thấy vậy thì mừng đến chảy nước mắt. Ngay cả ông lão cũng mắt lệ chứa chan. Bạn thử chú ý một chút những người hạnh phúc họ không nhất định có tất cả những điều tốt đẹp mà họ chỉ quan tâm đến những gì mà họ đang có. Bởi vì khi biết đủ rồi thì tự nhiên nhu cầu sẽ ít, nhu cầu ít rồi thì tự nhiên sẽ thấy hạnh phúc. Biết đủ thì sẽ thấy hạnh phúc. Có thể bạn nghĩ rằng bạn phải đạt được những thứ nhất định để hài lòng, nhưng bạn có thể tự hỏi, những điều này có thực sự mang lại cảm giác thỏa mãn bạn có thể tự kiểm tra lại lòng mình, bạn đã trải nghiệm sự hài lòng như thế nào? Là dùng miệng, mắt hay là dạ dày? Cảm giác thỏa mãn rốt cuộc từ đâu mà đến? Cảm giác thỏa mãn là đến từ tâm lý của bạn phải không? Nếu tâm của chúng ta lúc nào cũng tràn ngập bởi những thứ không có, cũng không để bản thân tận hưởng những thứ đang có, vậy thì đương nhiên sẽ không cảm nhận được sự giàu có. Quách Đài Minh người được báo giới gọi là người giàu nhất Đài Loan. Ông đã trả lời phỏng vấn của giới truyền thông khi vợ ông qua đời vì bạo bệnh. Tôi cảm thấy rất nghèo. Tôi không có thời gian ở cùng người nhà, phụ thân khi họ qua đời. Tôi ở nước ngoài, nhận được điện thoại chạy về nhìn thấy cha một lần cuối, cha cũng không có đáp lại tôi. Điều hạnh phúc nhất đối với tôi là được mẹ tận tay pha cho một tô mì để ăn tôi vậy là quá hài lòng rồi. Kinh Tham Út có viết rằng, ai giàu có là người bằng lòng với số mệnh. Bởi vậy, người biết đủ chính là những người giàu có và hạnh phúc nhất. Ai là người thực sự giàu có? Chính là người thỏa mãn với những gì mình đang có. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Đừng sống vì sự ngưỡng mộ của người khác Chỉ cần bạn hạnh phúc là đủ Hạnh phúc không phải là do người khác nhìn nhận ra sao mà phụ thuộc vào chính sự cảm nhận của bạn Nhiều người cứ mãi hướng ra ngoài Cứ muốn xây dựng hình tượng cho người khác ngưỡng mộ Cuối cùng nhận lại chỉ là sự mệt mỏi chán trường Trời! Đừng sống vì sự ngưỡng mộ của người khác Có lần tôi đến nhà một cô bạn chơi nhìn thấy trên mặt tủ để chiếc chìa khóa xe hơi. Tôi chơi với cô cũng hơn 3 năm rồi, vậy mà bây giờ mới biết là nhà cô có xe hơi. Cũng chưa từng nghe cô kể qua về chuyện này. Thấy tôi ngạc nhiên, cô mới giải thích rằng vốn dĩ nhà cô cũng không cần có xe hơi. Chẳng qua mua cho bằng anh bằng em thôi. Mấy người trong anh em của chồng cô kết hôn sau một thời gian là đều mua ô tô cả. Đến lượt anh ấy nếu không có thì cảm thấy mất mặt với họ hàng Vì vậy hai vợ chồng mới đi vay ngân hàng để mua chiếc xe này Mua xe xong, chỉ có mỗi dịp lễ Tết thì đi mấy ngày Hoặc mùa hè có đi du lịch một lần Còn lại thì chẳng bao giờ đụng đến Cô nói Mỗi tháng tiền phí gửi xe Rồi phí bảo hiểm cũng tốn một số tiền không nhỏ Bây giờ hai vợ chồng định mua sắm hay chi tiêu gì thì đều phải e rè vì còn phải trả tiền vay ngân hàng để mua chiếc xe này nữa. Bởi vậy mới nói, sống chỉ vì sự ngưỡng mộ của người khác mới thật là mệt mỏi biết bao. Thay vì tự định nghĩa hạnh phúc cho chính mình, chúng ta lại cứ chạy theo ánh nhìn của người khác. Chúng ta cứ đi làm đủ thứ thật ngu ngốc mà không biết tại sao phải làm như thế. Hãy tìm vào bên trong thay vì hướng ra bên ngoài. Thời bây giờ mạng xã hội rất thịnh hành, nhiều người có bất cứ thứ gì cũng phải khoe lên trên mạng. Nào là công việc ổn định lương cao, nào là mới mua xe ô tô, nào là người yêu đẹp giỏi. Vân vân người khác thấy vậy cũng bắt chước làm theo, cũng phải đăng lên cho bằng được. Đến nỗi dường như có cảm giác là người đó sống ở trên mạng xã hội chứ không phải sống ngoài đời thực. Khi bạn cảm thấy thiếu thốn, thì đó là lúc cần tìm vào bên trong để bù đắp cho nó chứ không phải là tìm ra bên ngoài. Cái bên ngoài hào nhoáng sẽ cho bạn chút vinh quang. Nhưng ánh sáng này chỉ vụt lên rồi tắt, còn bạn phải sống mòn mỏi với ảo tưởng của chính mình. Người ta sở dĩ không hạnh phúc là bởi vì họ cứ muốn làm người khác mà không muốn là chính mình. Đừng mong muốn trở thành người khác. Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Heo nói rằng, giá như tôi được sống thêm một cuộc đời nữa thì tôi ước mình được làm một con bò. Công việc này tuy vất vả một chút nhưng lại có danh tiếng, được con người yêu mến. Bò thì nói giá như tôi được sống thêm một cuộc đời nữa thì tôi được ước làm heo. Ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Không mệt mỏi, không chảy mồ hôi, cuộc sống thật sướng như tiên. Chim ưng nói giá như tôi được sống thêm một lần nữa thì tôi sẽ làm một con gà. Khát có nước uống, đói có thóc ăn, mưa có chuồng che chắn, lại còn được con người bảo vệ. Gà nói, giá mà tôi được sống thêm một lần nữa, tôi nhất định sẽ làm chim ưng. Tôi sẽ bay lượn trên bầu trời xanh, tự do khắp nơi, tùy thích muốn làm gì thì làm. Bạn ngưỡng mộ người khác, còn người khác lại ngưỡng mộ bạn. Chúng ta chẳng phải nhiều lúc cũng giống như những con vật này hay sao? Rất ít người muốn được làm chính mình mà lúc nào cũng đi ngưỡng mộ người khác thấy người ta có gì là mình cũng muốn có cho bằng được. Không cần biết bản thân có thật sự cần nó hay không. Hôm nay thấy người này mua nhà mới liền oán giận chồng mình bất tài. Ngày mai thấy gia đình người kia cười đùa hạnh phúc thì lại than thân trách phận lấy nhầm chồng. Chúng ta quên mất rằng đôi khi có người lại đang ngước nhìn chúng ta mà ngưỡng mộ. Ví như cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì nổi bật, mọi thứ đều rất bình thường. Vậy mà có người lại ngưỡng mộ cuộc sống của tôi, nói rằng cuộc sống của cô rất mệt mỏi, lúc nào cũng phải lo buôn bán làm ăn. Chỉ mong một lúc nào đó được thong dong tự tại như tôi. Có người nói, du lịch là khi bạn đi từ nơi sống chán nản của mình đến nơi sống chán nản của người khác. Câu này tôi thấy cũng đúng, bạn cứ mong ước được làm người khác, trong khi người khác lại mong ước được giống như bạn hãy tự định nghĩa hạnh phúc cho riêng mình. Hạnh phúc giống như uống nước, nóng hay lạnh thì chỉ người uống mới biết. Vui hay buồn thì người trong cuộc mới thấu tỏ. Có một vấn đề mà chúng ta thường bỏ qua, đó là để đạt được một thành công nào đó thì người ta đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Nhưng sự cố gắng của họ thì bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy. Bạn chỉ thấy thành công của họ mà thôi. Nếu bạn biết được họ đã phải gian khổ như thế nào thì có lẽ bạn sẽ không ghen tị với họ nữa. Người ta hay nói người giàu cũng khóc, nên thực ra không có ai hoàn hảo cả. Bạn cũng không cần phải đi ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Bạn chỉ cần biết mình muốn gì, biết điều gì thực sự làm cho mình hạnh phúc và nỗ lực để làm nó. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.